Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái cách chơi à, bông vụ hay còn gọi là con quay Đây cái trò chơi bông vụ này là phổ biến ở một số những cái vùng um, ví dụ như là khu vực miền Tây Nam Bộ đặc biệt là khu vực à, giáp với lại uh, Campuchia bởi vì uh, anh em ở dưới này uh, đồng bào ở dưới ấy, mọi người chơi rất là hay chơi cái môn bông vụ này bởi bông vụ nó là xuất phát từ một cái trò chơi truyền thống của người Campuchia nên được ờ, một số ờ, anh em ở khu vực ờ, Sóc Trăng này hoặc là An Giang này Tây, Tây Ninh này một số khu vực giáp với lại bên Campuchia là được chơi rất là phổ biến thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái cách chơi bông vụ đánh bông vụ chơi cờ bịp rất là hiệu quả đó chính là việc chúng ta sử dụng một cái bộ hột bông vụ báo dung 6 mặt nếu mà nói về thể à, cách chơi và những cái à, mà giải thưởng là tỷ lệ ăn thua thì theo tôi được biết theo tìm hiểu của tôi thì khi chúng ta quay cái bông vụ này và tỷ lệ ăn thua còn rất là cao ở một số vùng có thể là người ta sẽ đặt một và ăn 4,5 có nghĩa là chúng ta đặt à, tôi nói đơn giản ví dụ chúng ta đặt 1 triệu thì chúng ta sẽ à, nếu đặt chúng sẽ ăn 4,5 triệu hoặc là cũng có một số vùng là ăn à, tỷ lệ thấp hơn là 4 triệu gọi là một ăn 4 thì cái trò chơi bông vụ này thì tôi cũng không phải à, nói qua nhiều hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái à, công thức một cái mẹo chơi à, bông vụ bịp đánh bông vụ bịp mới nhất hiện nay là việc chúng ta sử dụng cái bộ hột bông vụ bảo dung 6 mặt đây và bây giờ tôi sẽ tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử cho anh em để thấy sự hiệu quả của cái bộ hột bông vụ này như nào khi chúng ta vào chơi thì chúng tất nhiên là chúng ta sẽ bông hột vụ như thế này gọi là bông này Đó, và úp một cái thau hay là một cái tô vào khi hột vụ đổ thì máy đây nó là cái máy báo rung này hột vụ bây giờ chưa đổ khi hột vụ đổ máy sẽ rung cho chúng ta biết đó như bây giờ là máy đang rung hai cái ngắn hai cái ngắn có nghĩa là còn là lên mặt nhất anh em nhé đó chính xác anh em chính xác 100% nếu như chúng ta mà đặt chơi với hình thức như này gọi là đặt một ăn 4,5 thì không mấy thì chúng ta có thể vớt cái số này rồi khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái hột này vào thôi và bên ngoài chúng ta cầm cái máy báo dung này cái máy báo dung này khoảng cách từ máy báo dung cho đến hột vụ rất là xa 4 đến 5 mét thậm chí còn hơn thế nữa anh em chỉ cần cầm một cái cục dung này rất là nhỏ gọn để trong túi quần hoặc là chúng ta bó vào trong đùi hoặc vào chân tay bất kỳ chỗ nào và máy sẽ rung như chúng ta biết và chúng ta thấy là đặt thôi cách chơi rất là đơn giản rất là hiệu quả đúng không anh đây nó là cái máy báo dung bây giờ tôi sẽ mở cái máy báo dung này ra để thử cho anh em xem cái sự hiệu quả của cái bộ phụ này khi chơi chúng ta chỉ cần bật công tắc lên này nó khi bật công tắc lên thì nó sẽ có một cái đèn đỏ ở đây khi nào dung máy sẽ um, phát phát một cái tín hiệu một cái đèn đỏ và nó sẽ dung cho chúng ta biết bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi thử cho anh em cái tôi bông lần thứ hai nhé đó, bây giờ nó là dùng hai cái dài anh em hai cái dài đây hai cái dài có nghĩa là có con nó lên mặt lục anh em nhé lên mặt 6 đó chính xác không anh em chính xác 100 phần trăm luôn đấy hai cái dài nó lên mặt lục tôi sẽ đặt bông tiếp cho anh em xem Để tôi bông lại khi nhà cái người ta bông thì chúng ta cầm cái cục rung này và đứng ngoài khi nào thấy nhịp rung của nó giống với lại cái nhịp rung ở chân đen chúng ta sẽ đánh vào mặt đó một cách chơi à, bông vụ đánh bông vụ rất là hiệu quả đó bây giờ nó tiếp tục là dùng hai cái dài anh em ạ khi dùng hai cái dài thì tất nhiên là nó sẽ có con lục lên mặt lục chúng ta sẽ đặt vào mặt lục chính xác không ạ Đấy, lên mặt lục anh em nhé chính xác tuyệt đối 100 trăm tôi sẽ thử cho anh em một uh, bông cho anh em một lần nữa đây hiện tại hột vụ chưa đổ thì nó chưa rung khi nào hột vụ đổ thì nó sẽ rung rất là lâu rồi bây giờ hột vụ đã đổ bây giờ nó không dung không dung có nghĩa là nó sẽ lên mặt nhị hoặc là mặt tứ nếu mà để chắc chắn thì chúng ta nên đánh cả hai mặt khi đánh hai mặt thì chúng ta cũng vẫn có cửa ăn không có cửa thua đó mặt nhị hoặc mặt tứ đúng không ạ anh em nhìn lên mặt tứ nhá chính xác tôi sẽ thử cho anh em một chén ờ, cuối bông cho anh em một chén cuối nữa bây giờ hột vẫn chưa đổ nó, khi hột đã đổ nó, bây giờ nó là hai cái ngắn anh em ạ khi nó dùng hai cái ngắn như thế này có nghĩa là lên con ngũ chúng ta sẽ đặt vào mặt ngũ chưa à, dùng hai cái ngắn nó lên con nhất tôi vừa xin lỗi tôi vừa um, nhầm đây hai cái ngắn này hai n đây là lên mặt nhất đúng không ạ đây là nó là cách chơi công vụ đánh công vụ bịp rất là hiệu quả đơn giản còn một cái cách nhé, tôi hướng dẫn anh em về cách bảo quản khi chúng ta không chơi nữa chúng ta nên ngửa cái mặt à, không dung lên ví dụ như bây giờ nó là mặt tứ và mặt nhị thì hai cái mặt đó nó không dung thì chúng ta ngửa lên và chúng ta để như thế này đấy khi chúng ta để như này thì nó tránh hao pin và cái thời gian chơi của anh em này nó sẽ được bảo đảm hơn anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại nhé 0983 30 từ quý 2 và 0972 41 từ 4 ngoài cái sản phẩm chơi bông vụ ra chúng tôi rất nhiều những sản phẩm chơi phục vụ cho anh em chơi bầu cua tôm cá tài xỉu đặc biệt tôi là một à, người chuyên đi sâu và tìm hiểu về những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp và những cái cách đánh tài xỉu lắc tài xỉu làm sao cho hiệu quả